Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 8 hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phần đọc văn bản, hãy cầm lấy và đọc của tác giả Huỳnh Như Phương, sách giáo khoa từ trang 56 đến trang 59. Phần trước khi đọc, chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi. Câu 1, nêu một câu danh ngôn nói về sách hoặc về việc đọc sách mà em cho là có ý nghĩa. Có rất nhiều những câu danh ngôn ví dụ như là à, sách là kho tàng tri thức quý báu của nhân loại chẳng hạn. Đấy, hoặc là câu danh ngôn sau. Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. Hoặc các em thích câu danh ngôn nào thì các em điền vào nhé. Câu 2. Em thích đọc loại sách nào? Em đã từng thu nhận được điều gì bổ ích sau khi đọc một cuốn sách? Chúng ta có thể thích sách khoa học viễn tưởng, à, sách khoa học thế rồi thì à, chuyện ngắn các thể loại chuyện ngắn các thể loại tiểu thuyết thế rồi thì à, các thể loại chuyện xuyên không vân vân thế thì em thích loại nào thì em nêu ra ở đây thì cô nghĩ là chuyện ngắn là dễ đọc nhất nên chúng ta ghi là em thích thể loại là chuyện ngắn em từng thu nhận được điều gì bổ ích sau khi đọc một cuốn sách ví dụ như sách khoa học viễn tưởng thì à, sách khoa học thì sẽ giúp cho em giải thích được nhiều các hiện tượng Ờ, tự nhiên đúng không nhỉ Đấy. thế hoặc là ừ, các sách về truyện ngắn ví dụ như là các truyện ngắn và tiểu thuyết của nền văn học Việt Nam từ năm 1930 năm 1945 thì các em hiểu biết thêm về khung cảnh xã hội à, thời bấy giờ đó là sự khốn khổ của người nông dân trong xã hội xưa đặc biệt thể hiện trong tác phẩm tắt đèn hoặc là tác phẩm sống chết mặc bay tắt đèn của ngô tất tố và sống chết mặc bay của tác giả phạm duy tốn từ đó em đã hình thành được nhiều kiến thức liên quan đến lịch sử dân tộc cũng như thái độ cảm thông, thương xót cho số phận, những con người lầm than. Bây giờ ta sẽ đi trả lời một số câu hỏi à, có trong văn bản. Câu theo dõi, câu chuyện kết nối như thế nào với vấn đề nghị luận? Chúng ta trả lời. Câu chuyện chỉ là một chuyện rất huyền bí, chưa xác minh được sự thật nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến thế giới hiện nay khi mà câu nói xuất hiện trong giấc mơ và làm động lực cho nhân vật trong câu chuyện đã trở thành một câu nói khẩu hiệu hiện nay. Và lời nói trong câu chuyện đó cũng chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm trong vấn đề nghị luận. Câu theo dõi, lý lẽ và bằng chứng nào được dùng để khẳng định vai trò của sách trong thế giới hiện tại? chúng ta thấy là lý lẽ được đưa ra là đọc là một nhu cầu không thể thiếu của con người. Bằng chứng, con chữ trên trang sách hàm chứa văn hóa của một dân tộc mang hồn thiêng của đất nước. Chữ kích thích trí tưởng tượng của người đọc không bị cố định hóa trong một khuôn khổ hình thể nào. Ta thấy lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thì tiêu biểu và thuyết phục. Câu phân tích làm cách nào để khắc phục sự xa sút của văn hóa đọc? Chúng ta trả lời là để khắc phục sự xa sút của văn hóa đọc thì cần tính đến cả hai phương diện, chủ thể đọc và đối tượng đọc, nghĩa là phải có người ham đọc và có sách hay để đọc. Câu suy luận, cái kết văn bản có Câu suy luận, cách kết văn bản có gì độc đáo? Chúng ta trả lời Văn bản đã kết thúc bằng một câu nói với ngụ ý khuyên bảo mọi người về việc nên đọc sách. Cái kết của văn bản còn có điều độc đáo đó là kết thúc bằng một câu tiếng Anh kết hợp một câu tuyên truyền. Tác giả Huỳnh Như Phương sinh năm 1955 quê ở Quảng Ngãi, là giảng viên đại học, nhà nghiên cứu phê bình văn học, Phong cách của ông không rộn ràng khái niệm, không rộn ràng thuật ngữ. Giáo sư Huỳnh Như Phương chinh phục người đọc bằng những nhận định sắc bén nhưng điềm đạm với một kiểu văn phong mềm mại nhưng quả quyết. Tác phẩm chính của ông là dẫn vào tác phẩm Văn chương năm 1986, Trường phái hình thức Nga năm 2007, Những nguồn cảm hứng trong văn học năm 2008 Hãy cầm lấy và đọc năm 2016, giấc mơ, cảnh tượng và cái nhìn năm 2019. Tác phẩm được viết năm 2016. Về hình thức văn bản, phương thức biểu đạt là nghị luận. Vấn đề bàn luận ở đây là bàn luận về việc đọc sách. Điều này thể hiện trước hết ở nhan đề hãy cầm lấy và đọc và bố cục của bài ở ba phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài là câu chuyện về động lực đọc sách của Thánh Augustine. Thân bài, tất cả các đoạn triển khai phần thân bài đều nói về việc đọc sách và phần kết bài nhắc lại thông điệp về đọc sách. Các sự việc chính, câu chuyện về việc lĩnh hội sứ mệnh đọc sách, nghiên cứu của Thánh Augustine, vai trò của việc đọc sách đối với đời sống tinh thần của con người – sự khuyến khích đọc sách đến từ những người có trách nhiệm với ta sự kỳ diệu của sách và tác dụng to lớn của việc đọc sách đọc sách trong điều kiện thay đổi hình thức sách giải pháp cho tình trạng xuống cấp của văn hóa đọc nhắc lại thông điệp về việc đọc sách sau khi đọc ta trả lời câu 1 văn bản tập trung bàn về vấn đề gì dựa vào đâu em nhận biết được điều đó đề bàn luận ở đây là bàn luận về việc đọc sách Điều này thể hiện trước hết ở nhan đề là hãy cầm lấy và đọc. Bố cục là mở bài câu chuyện về động lực đọc sách của Thánh Augustine. Thân bài là tất cả các đoạn triển khai phần thân bài đều nói về việc đọc sách và kết bài nhắc lại thông điệp về đọc sách. Phần này đã tìm hiểu ở phần tìm hiểu chung của tác phẩm rồi. 2. Tóm lược một số ý kiến được tác giả lần lượt trình bày trong văn bản, ta trả lời. Đoạn 1 là từ tương truyền đến thời trung đại câu chuyện về việc lĩnh hội sứ mệnh đọc sách, nghiên cứu sách của Thánh Augustine. Đoạn 2 là từ vượt qua tính chất huyền bí đến không dễ nhận ra, nói về vai trò của việc đọc sách đối với đời sống tinh thần của con người. Đoạn 3 từ em hãy cầm lấy và đọc đến một cuốn sách hay, nội dung là sự khuyến khích đọc sách đến từ những người có trách nhiệm với ta. Đoạn 4, 5, 6 là từ không phủ nhận vai trò đến Herbert Marcuse đã nói Nội dung là sự kỳ diệu của sách và tác dụng to lớn của việc đọc sách. Đoạn 7 từ thời nay với sự xuất hiện đến những giá trị tinh thần, nội dung là đọc sách trong điều kiện thay đổi hình thức sách. Đoạn 8 từ lâu nay chúng ta thường được nghe đến vẫn là vô ích, nội dung là giải pháp cho tình trạng xuống cấp của văn hóa đọc. Đoạn 9-10 từ sách sinh ra không phải được trưng bày cho đến hết, nội dung là nhắc lại thông điệp về việc đọc sách. Câu 3. Chỉ ra câu văn thể hiện cách lý giải của tác giả về thông điệp. Hãy cầm lấy và đọc. Em có đồng ý với cách lý giải đó không? Vì sao? Câu văn thể hiện cách lý giải của tác giả về thông điệp. Hãy cầm lấy và đọc là hãy tiếp xúc trực tiếp với một cuốn sách. Hãy tự trải nghiệm mà không bước qua một không gian nào. Em hoàn toàn đồng ý với cách lý giải về thông điệp của tác giả Thật vậy, từ trước đến nay không ai có thể phủ nhận được vai trò của sách đối với cuộc sống của mỗi con người. Sách hay và ý nghĩa nếu như chúng ta có thể cảm nhận nội dung qua từng chữ cái, từ ngữ bằng chính đôi mắt và tâm hồn của bản thân mình mà không cần phải biết từ nguồn khác, người khác. Câu chuyện và thông điệp mà cuốn sách sẽ được truyền tải đúng nhất khi bản thân bạn là người tiếp thu chính. Bởi lẽ dù cùng một trang sách nhưng cảm nhận của người đọc thì hoàn toàn không giống nhau. Câu 4. Tác giả đã dùng những lý lẽ và bằng chứng nào để khẳng định trong thế giới hiện đại, khi các phương tiện nghe nhìn phát triển không ngừng, con người vẫn cần phải đọc sách? Chúng ta trả lời những lý lẽ và dẫn chứng của tác giả. Lý lẽ, người ta vẫn đọc sách ngay khi các phương tiện nghe nhìn phát triển là bởi sự kỳ diệu của chữ trên trang sách, hàm chứa văn hóa của một dân tộc, mang hồn thiêng của đất nước, kích thích trí tưởng tượng, khơi gợi tư duy hồi đáp, phản biện. Bằng chứng, sách chỉ là giấy và mực mà chứa cả thế giới, phơi bày cả bí ẩn của vũ trụ cũng như xã hội con người. Nhờ đọc sách, ta hiểu đời, hiểu người, hiểu chính mình. Đọc một cuốn sách hay như bị cuốn vào nỗi say mê, niềm khoái cảm. Câu 5. Theo tác giả, cần có những điều kiện gì để giải quyết tình trạng xa suốt của văn hóa đọc hiện nay? Em có tán thành với ý kiến của tác giả về vấn đề này không? Vì sao? Chúng ta trả lời, theo tác giả cần hai điều kiện để phát triển văn hóa đọc đang ngày càng xa suốt hiện nay, đó là người đọc và sách. Người đọc thì cần ham đọc sách, còn sách cũng phải giàu giá trị và ý nghĩa. Thiếu một trong hai điều kiện này, tình trạng xa suốt của văn hóa đọc khó cải thiện được. Ý kiến của tác giả rất hợp lý, bởi vì việc phát triển ý thức của mỗi người đọc là điều quan trọng. Người đọc cần hình thành ý thức và thái độ đọc sách để tiếp thu những bài học trong cuộc sống. Ngoài ra, hiện nay trên thị trường có rất nhiều cuốn sách không chất lượng, ý nghĩa, làm xấu đi bộ mặt của những cuốn sách chân chính. Chính vì vậy, cả người đọc và sách đều cần là bộ mặt tốt đẹp nhất để kích thích nhau cùng phát triển. Câu 6. Từ nội dung văn bản hãy cầm lấy và đọc, theo em, có thể xem đọc sách là một kiểu trải nghiệm được không? Vì sao? Chúng ta trả lời, có thể xem đọc sách là một kiểu trải nghiệm. Vì trải nghiệm về cách đọc sách, người đọc sẽ tìm ra một cách đọc phù hợp với bản thân mình. Trải nghiệm cùng nội dung của cuốn sách, người đọc sẽ có thêm những hiểu biết mới dựa vào nội dung của sách. Đó chính là một sự trải nghiệm. Phần viết kết nối về đọc viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu với chủ đề sách là để đọc không phải để trưng bày. À, thực ra thì à, với các em ở lớp 7 cái đề này là tương đối khó đấy các em ạ. Các em có thể tham khảo bài văn sau. Bài văn này cũng chỉ là đoạn văn mẫu thôi chứ không phải là cô viết. Sách mang lại nguồn tri thức, cung cấp cho con người những kiến thức bổ ích phục vụ cho cuộc sống, lĩnh vực mà người đó làm việc, theo đuổi. Sách là nguồn tri thức được đúc kết qua nhiều thời kỳ, cung cấp cho con người nguồn kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau qua sự tích lũy. Con người sẽ có vốn sống riêng cho bản thân mình. Sách còn giúp con người nuôi dưỡng tâm hồn, giúp con người tìm ra lý tưởng sống đúng đắn và hình thành những đức tính đẹp đẽ Mỗi con người không thể trưởng thành, mở rộng tầm hiểu biết nếu không tiếp thu, lĩnh hội kiến thức. Kiến thức được ghi lại tập trung chủ yếu dưới dạng sách vở. Sách rất quan trọng trong đời sống của con người, vì vậy nó chính là thứ mà mỗi người cần phải đọc để tiếp thu, chứ không phải là đồ vật dùng để trang trí, bám bụi theo thời gian. Tổng kết Nghệ thuật, lối dẫn dắt độc đáo, lập luận chặt chẽ bằng cách đưa ra lý lẽ bằng chứng thuyết phục,